ngày nào mà tới rau như vậy là tốt nha nền đất là rất khô cằn cứng nhưng mà với trí quyết tâm để có một vườn rau lục hòa có những sản phẩm rau củ quả để cúng đường à, lên chùa nhiên lại có dùng rau đậu tràng mình lại thành nhà, nhà nông nghiệp nổi tiếng <laughs> cô giáo bao nhiêu năm chưa biết gì về cây trồng bây giờ tự nhiên lại thành nhà, ờ, nhà nông nghiệp nổi tiếng này. nữa Dưa hôm nay ờ, nhanh tốt mà đẹp nhỉ Mong sao mà ờ, sau này nó sai quả để mang về cúng dường Tam bảo ấy à 一天拍豚，那一下来我们班这边。 mặt trời lặn rồi mà các phật tử vẫn còn làm phần sự ở dụng rau đạo tràng này đấy thì tam bảo là tâm nó phải như thế không bao giờ biết mệt làm ở đây không muốn về <laughs> làm ở đây không muốn về các bác à, bác cải quấn chặt to lắm rồi nhóm Yến Thành Hải Dương các Phật tử đang đổ rau để vận chuyển về chùa cúng dường Phật tử rất là hoan hỉ sự công việc cúng dường tam bảo

củ cải chấm muối ăn ngon lắm chấm dưa củ cải ăn ngon kìa em thích món đấy rất ngon mà thanh này nhẹ nhàng mà nó cũng kiểu hơi ngọt ngọt một chút thôi rất dễ ăn nhưng mà nói chung là ngon chị ạ ngon rau ngon không rau ngon không lại được chùa tiếp đón và cho ăn cơm chay thật, thật là tuyệt vời bữa cơm thanh tịnh ngon miệng và cái ngon nhất cái đẹp nhất là cái tình cảm ấm áp của nhà chùa từ phật tử cho đến các thầy tiếp đón phật tử tứ phương đến chùa chứ không riêng gì bác bác xin cảm ơn đến nhà chùa nhất là thầy thích trúc thái bình bài kinh phước báu thủ thắng của bố thí. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại khu vườn ông Anathapindika, rồi Sumana, con gái vua cùng 500 thiếu nữ hộ tống, đi đến đảnh lễ và Bạch Thế Tôn. Ở đây, Bạch Thế Tôn có hai đệ tử của Thế Tôn đồng đẳng về tín, đồng đẳng về giới, đồng đẳng về tuệ, một có bố thí, một không có bố thí. Sau khi thân hoại mạng chung, cả hai vị ấy được sanh lên cõi trời hoặc sanh lại cõi người, thì giữa hai vị ấy có sự đặc thù gì, có sự sai khác gì? Có sự sai biệt. Này Sumana, người có bố thí khi được làm một vị trời hoặc được làm người đều vượt qua người không bố thí trên năm phương diện, đó là thọ mạng, nhàn sắc, an lạc, danh xưng và tăng thượng. Người có bố thí, này Sumana, khi được làm vị trời hoặc được làm người đều vượt qua người không bố thí về năm phương diện này. Trích Đại Tạng Kinh Việt Nam, Tăng Chi 2, chương 5, phẩm Sumana, phần còn gái vua, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1996, trang 351.